Thứ này được gọi là nhất mục ngũ, là yêu quái trong truyền thuyết của Trung Quốc. Nó được tạo thành bởi năm con ác quỷ, cùng có chung một mắt, còn được gọi là ngũ kỳ quỷ. Bọn chúng lấy việc sát hại người dân vô tội làm niềm vui. Thuật sĩ trong giang hồ đều hận đến tận xương tủy. Hôm đấy, phái Côn Luân đã xuất trận, chuẩn bị diệt trừ tai họa này. Nhưng Nhất Mục Ngũ lại nhẹ nhàng tránh được ám tiễn. Bốn người đồ đệ nhất tề xuất trận, Nhất Mục Ngũ thông dong điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng lắc chuông một cái. Bốn người đồ đệ đã hóa thành đống bột vàng. Sư phụ lập tức xuất hiện, ông ta vung đại đao về phía chúng, nhưng Nhất Mục Ngũ vẫn nhẹ nhàng chặn lại được. Muốn thu phục yêu ma, đợi đến kiếp sau đi. Cứ như vậy, phái Côn Luân đã diệt vong. Có thể thấy được yêu quái này lợi hại ra sao. Ở bên đây, người dân trong thôn đang tụ tập lại tổ chức lễ hội. Sau khi Nhất Mục Ngũ đến, đập yêu trượng xuống mặt đất. Trong chớp mắt có vô số dây đen lan tràn ra, những người bị quấn lấy sẽ bị hút đi linh hồn, vĩnh viễn bị giam cầm trong yêu trượng, yêu trượng. Vào lúc Nhất Mục Ngũ chuẩn bị giết chết đứa trẻ cuối cùng, thì pháp sư Trừ Yêu Tăng Đại Si xuất hiện. Ông ta miệng niệm thần chú, những vòng vàng trên pháp trượng bay lên, sau đấy tạo thành một cái chuông vàng lớn trong không trung. Nhất Mục Ngũ nhìn thấy tình hình không ổn nên đã thả ác quỷ ra, nhưng lúc này đã muộn, nó đã bị nhốt lại. Sau khi pháp sư đại sĩ đánh lên chuông 81 trưởng, chấn áp Nhất Mục Ngũ vào tượng Phật năm mặt, cũng đã đưa vào điểm yêu lục. Điểm yêu lục giống như là sổ sinh tử của Diêm Vương vậy, ma quỷ không thể trực tiếp động chạm vào, trừ phi điểm yêu lục bị hủy, nếu không thì yêu ma trong đó sẽ mãi mãi không thể đến được nhân gian. Còn đứa trẻ kia đã được pháp sư đại sĩ nhận nuôi, đổi tên thành Nhân Nghĩa, Chớp mắt đã qua 20 năm. Một hôm, vào lúc Nhân Nghĩa đang điều khắc kinh thư, Lý Viên ngoại hoảng hốt chạy tới, nói rằng nhà mình bị ma ám. Nhân Nghĩa cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, nên đã không nói với sư phụ mà tự mình Lý Viên ngoại đi trừ yêu. Trong nhà Lý Viên ngoại còn có hai người trừ ắt. Sư phụ là Cẩu Tề Tử và Đồ Đệ Phương Bất Chính. Sau khi ba người đi vào trong nhà, đều sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Ở trong nhà lại có một cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng điệu lẳng lơ. Hai thầy trò kia bị mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng, nhưng riêng nhân nghĩa vẫn bất di bất dịch không có cảm xúc gì yêu quái lại càng làm tới hơn vào lúc nhân nghĩa sắp không kiên trì được nữa pháp sư đại si kịp tới nơi kéo anh ta về hiện thực thì ra trong phòng có một cầm yêu loại yêu quái như vậy căn bản không phải đối thủ của pháp sư đại si qua vài ba hiệp đấu đã bị ông ta thu phục hóa ra là do lý viên ngoại này thường xuyên ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyện để vợ một mình ở nhà nên đã sinh ra oán hận ben để cầm yêu tranh thủ cơ hội sau khi trở về chùa pháp sư đại si phát hiện ra tượng phật rơi lệ đây là biểu hiện của yêu ma đắc đạo. Ông ta vội vàng gọi nhân nghĩa đến, bảo anh ta đem một bảo vật đến cho phương trượng tuệ không của chùa Đại Thiền. Vậy thì tên yêu quái đắc đạo kia là ai đây? Thực ra là yêu trượng của Nhất Mục Ngũ. Năm đó, sau khi Nhất Mục Ngũ bị chấn áp lại, yêu trượng đã chạy thoát, sau đấy biến thành hình người, khống chế vị hoàng đế hiện thời, trở thành vạn pháp thiên tôn. Và mục đích của nó là tìm ra điểm yêu lục để thả chủ nhân của mình ra ngoài. Vào lúc vạn pháp thiên tôn đi trên đường, chuông chấn yêu của cẩu tế tử đã vang lên. Ông ta vừa nhìn đã biết cái người được cho là tể tướng, thật ra chính là một con yêu quái. Đừng xem thường pháp lực của cầu tế tử, lại mang trong lòng chính đạo, nhưng ông ta căn bản không phải đối thủ của Vạn Pháp Thiên Tôn, qua vài hiệp đã bị người ta lấy đi tính mạng. Nhân nghĩa ở bên này trên đường đi đã cứu được một hoa yêu lương thiện, buổi tối lại gặp được Phương Bất Chính đang bỏ chạy. Một người là vì trả ơn cứu mạng, một người là vì sư phụ đã mất không có nhà để về, thế nên hai người họ trở thành tùy tùng của nhân nghĩa. Nhưng sau khi trời sáng, Phương Bất Chính đã bị bắt đi, cái chính là bảo vật vẫn đang nằm trên người anh ta. Từ sợi lông rơi xuống, Hoa Yêu đã phán đoán ra, chuyện này là do Phùng Thời làm. Phùng Thời là một con khỉ ngàn năm, là con yêu quái đầu tiên mà điểm yêu lục trấn áp. Sau khi được cảm hóa, đã một lòng hướng thiện, lập ra yêu tập, trở thành nơi ẩn thân cho những yêu quái lương thiện. Nhưng dạo gần đây yêu khí quá nặng, Phùng Thời tính toán ra sợ rằng nhân gian sẽ có kiếp nạn lớn, nên đã trộm lấy điểm yêu lục, chính là sợ sẽ rơi vào tay của Vạn Pháp Thiên Tôn. Nhưng lời của sư phụ khó cãi lại, Nhân Nghĩa vẫn quyết định đem điểm yêu lục đi, ở bên đây, Vạn Pháp Thiên Tôn đã tìm đến Pháp Sư Đại Si. Nó đương nhiên không phải đối thủ, nhưng hiện tại nó thân là tể tướng. Phụng theo mệnh lệnh của Hoàng đế đến bắt giữ. Pháp Sư Đại Si không còn cách nào khác, đành phải khoanh tay chịu trói. Bị nhốt vào trong trận Vạn Pháp quy phục, ở bên đây, nhóm người nhân nghĩa đã đến được chùa Đại Thiền. Nhưng Vạn Pháp Thiên Tôn đã đến sớm hơn một bước. Tất cả người trong chùa đều đã bị sát hại. Quan lính bắt đầu truy bắt hòa thượng khắp nơi. Sau khi biết sư phụ đã bị bắt lại, nhân nghĩa quyết định đến cứu người ra. Phương vâng Bất Chính xông lên phía trước, lấy đại đao ra và triệu tập mấy người tí hon. Nhưng nó chỉ mang hình thức đẹp mắt, nên đã lập tức đánh chết. Vạn Pháp Thiên Tôn bắt đầu ra tay, đánh cho Phương Bất Chính trọng thương. Hoa Yêu cũng suýt chút thì mất mạng. Nhân nghĩa không có cách nào, chỉ đành làm theo lời của Vạn Pháp Thiên Tôn, đem điểm yêu lục thiêu cháy đi. Trong chớp mắt, lò lửa đột nhiên rung lắc mạnh, đất trời biến sắc, yêu ma trùng sinh. Một chùm tia sáng vàng chọc thủng chân trời. Nhất Mục Ngũ cứ như vậy đã được thả ra, nhưng Nhất Mục Ngũ vẫn chưa hợp thể với cơ thể, cho nên hiện tại pháp lực vẫn khá yếu. Lúc này đang là cơ hội tốt nhất để phong ấn hắn lại. Hoa Yêu và Phương Bất Chính lên trước để kéo dài thời gian, còn pháp sư đại si ngồi ở dưới đất dưới đất, bắt đầu truyền công lực cho nhân nghĩa. Sau khi truyền công lực xong, pháp sư đại si liền hóa thành cát bụi. Nhân nghĩa hoàn thành biến đổi. Trong chớp mắt, Phật quang chiếu rọi mọi nơi. Nhất mục ngũ không phải đối thủ, đã vĩnh viễn biến mất. Bộ phim đến đây là kết thúc. Đặc hiệu của bộ phim Sơn Hải Kinh thu phục yêu ma rất là tốt. Tình tiết bộ phim liền mạch, trong đó còn có một vài yếu tố gây cười, nhưng khiến tôi cảm thấy không hài lòng là kết cục vô cùng qua loa. Nhất mực ngũ khó khăn lắm mới được thả ra, kết quả chưa kịp làm gì đã bị giết chết rồi. Cảm tưởng thật sự quá tệ. Lẽ nào là do không đủ kinh phí hay sao? Được rồi, review phim đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người. Thứ này được gọi là nhất mục ngũ, là yêu quái trong truyền thuyết của Trung Quốc. Nó được tạo thành bởi năm con ác quỷ, cùng có chung một mắt, còn được gọi là ngũ kỳ quỷ. Bọn chúng lấy việc sát hại người dân vô tội